Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Quyển Hạ So sánh lên những công đức của sự vô thí lúc đó ngoài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nếu ai thân của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức thế tôn con xem xét chúng sanh ở cõi diêm phù đề so sánh về sự bù thì có nhẹ có nặng có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong mười đời hoặc có người hưởng phước lợi lớn trong trăm đời nghìn đời những sự ấy. Tại làm sao thế cú mong Đức Thế Tôn dạy cho Đức Phật tạo ngài địa tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong đoàn hệ hội chúng nơi cung trời đa lợi này mà nói về sự so sánh khinh trọng về việc bố thí ở cõi diêm phù đề ông phải lắng nghe ta Ngài đã sẽ nói đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng chúng con nghi ngờ về việc ấy con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong đời sau, trong cõi như phù đề như có vị quốc vương hay tế phụ quan chức lớn hàng đại sắc, để lợi hàng đại trưởng giả hàng đại bà la môn nếu gặp kệ hết Sức nghèo túng nhận đến kẻ thật nhìn câm ngọc để điếc nghe mù quán gặp những kẻ thân thể không được vẹn toàn như thế lúc các vị ấy quốc vương ấy muốn bố thì nếu có đủ lòng từ lớn tự tay mình đem của ra bù thí cho những kẻ đó hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời dịu dàng ôn hòa để an ủi phương lợi của vị quốc vương đó đặng phước lợi bằng công đức cúng dường cho hàng trăm hàng hà sa truy phật vậy tại vì sao thế chính bởi vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng cùng với kẻ tiền bạc kia nên phước lành được hưởng như thế này trong trăm nghìn đời thường hưởng, hưởng đầy đủ các đồ thất bạo huống là những thứ để thọ dụng như đồ ăn uống y phục này để tạm bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương châu đế hàn bà la môn nữ gặp hình tượng và hình chùa tháp thờ và hình hình tượng bồ hình tượng phật hình tượng bồ ta hình tượng thanh văn hay hình tượng bích chi phật mà đức thân tự sửa sang cúng dường bố thí thời người đó trong ba kiếp thường làm việc trời để thích hưởng sự vui sướng tôi lạ nếu có thể đem phước lúc đó mà hồi hướng cho khắp thế giới chúng sanh thời trong mười kiếp thường làm vị trời đại phạm thiên vương lại về nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương chơi đến hàng bà la muốn nếu gặp chùa tháp hở chưa học kinh điển bị hư sụp đáp rã liền có thể phát tâm tu bổ đại các vị quốc vương đó hoàng tử tây mình rất tha lo sự sang hoặc khuyến hóa người khác cùng chung bố thí cúng người để kết biên làm những người cùng chung làm việc bố thí đó trăm trăm nghìn đời thường làm vua của các nước nhỏ còn những quốc vương đó trăm trăm nghìn đời thường làm vua chữ lên lại nếu như có thể đối trước chùa tháp mà đem phước làm ô thi đó mà hồi hướng về đạo bồ đề thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều dễ sẽ thành phật trả bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên để về nỗi này để tạng mối phát trong được sau như có vị quốc vương cho đến hàm bà la môn nếu gặp kẻ già yếu bệnh tật người phụ nữ sinh để trong nếu trong một niệm sang lòng từ lớn đem cơm thuốc cơm nước giường chiếu thuốc mềm ngọc ô thì cúng dường làm cho người đó đều đặn em vui thời phúc lợi đó không thể nghĩ bàn để mua trong một trăm đời thường làm thường sẵn trong một trăm đời thường sao có chương định cư trong hai trăm trong một trăm đời thường san lên sáu từng uh, ờ, trong một trăm kiếp thường làm có cư trong hai trăm kiếp thường làm chưa được sau thường san lên sáu tầng trời cõi dục cho đến trong trăm nghìn đời còn không nghe đến tiếng khổ sợ cõi tiếng khổ và thật không cho đến trong trăm nghìn đời còn không nghe đến tiếng khổ đức đá sẽ thành phật đạo Hôm nay địa tạng dạ mua các trong đời sau như có vị quốc vương cho đế hàng bà la môn nếu có thể làm sự cúng dường như thế đời đặng phước lành như vậy nếu như có thể hồi hướng phước lành đó về đại bồ đề thôi không luận là nhiều hay ít rốt ráo đều sẽ thành phật cả hướng gì là quả trời thế thất trời phạm vương ngài địa tạng dạ bồ tát vì thế nên quyền hóa tất cả chúng sanh trong đời sau làm những việc phước lành như thế này để tạo mỗi các trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cỗ phước lành chừng mừng sợ lông mày tâm giọt nước hợp phúc lợi của người đó không thể ví dụ nào cho được lại về nữa này để tạm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật hình tượng Bồ Tát hình tượng thành và hình tượng Đức Chi Phật hình tượng vua chuyển lân mà bồ thí cúng dường thờ công đức của người đó rất không thể nghĩ bàn đường được sanh lên cõi trời mọi người hưởng sự vui sướng vi diệu nếu có thể đem công đức đó mà hồi hướng về pháp giới chúng sanh Thời công đức đó không thể nghĩ bàn đến được lại về nữa là để tạm bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe đến một bài kể một câu kinh mà phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen lễ vái thời phước thời phước thời phúc lợi của người đó hưởng thọ không thể ví dụ nếu cho được nếu có thể đem phút lúc đó mà hồi hướng cho pháp hiếu chúng sanh hợp phúc lợi của người đó không thể ví dụ là cho được lại về nữa là tạm bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ là gặp chùa chùa tháp và kinh điển đại thừa nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại ngợi khen chắp tay cung kính nếu là kinh tháp cũ thời sự sang tu bổ người này đời tự phát tâm là học cùng hắn với các cùng đồng phát tâm những người cùng đồng phát tâm đây trong 30 đời thường là vua các nước nhỏ còn vị làm việc chính ấy thường là vua chuyển lên lại dùng sẽ phải là gia hóa vua các nước nhỏ hay địa tạng bồ tát trong đời sau như có kể thiện nam người thiện nữ là ở nơi của phương là mình đã gieo trồng trong phật pháp chừng ờ, hoặc tu bộ chùa xác hoặc sự sang kinh địa hoặc bố Thi cúng dường hoặc trường bằng sợi lông mãi tóc giọt nước hút cát cát những việc lợi lành như thế không lợi là nhiều hay ít chỉ có thể đem hồi hướng cho vác giới chúng sanh hồi trong trăm nghìn đời thường hưởng sợ thọ sự vui hưởng diệu còn nếu như chỉ hồi hướng cho bản thân mình hoặc người trong nhà thôi hồi sẽ hưởng quả vui trong ba đời cũng là một phần sự lợi là lại được báo tốt một lần hơn này địa tạng mô tát những nhân duyên công đức của sự vô thí là như thế đó địa thần hộ pháp bây giờ kinh lan địa thần và công đức phật sàm bác đức hữu tôi từ trước đến nay con đã từng chiêm ngưỡng lại lễ vô lượng vị đại bồ tát đều là bậc đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn Đỗ Khắc mọi là chúng sanh ngài địa đẳng Bồ Tát đây so với các vị địa Bồ Tát khác chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng Bà Đức Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ đã có nhân duyên lớn với chúng sanh họ gọi như phù đề như Ngài Văn Thù, Ngài Phụ Huyền, Ngài Quang Âm, Ngài Di Lạc cũng hóa hiện ra trăm nghìn thân thật ở trong sáu đường mà cứu vớt chúng sanh như chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hàm mã Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây giả, dạ, phát hệ nguyện ra hai chúng sanh trong sáu đường chạy đến số kiếp nhiều như số khác trong trăm nghìn muôn ước sông hằng Bà Đức Thế Tôn trong đường sau như ở phương Nam ở trong cõi diêu phù đề ở phương Nam nơi đất mình cư trụ ở trên ở chỗ sạch sẽ nếu có thể dùng đất đá che gỗ mà dựng cây khám cây hết trong đó như có để hòa với hình tượng ngày địa tạng Bồ Tát và những hình tượng được đúc nắm bằng vàng và đồng sắt ngày ngày thường thường cúng dường ờ, dùng hương hoa cúng dường chiêm lễ ngợi khen thờ chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích những gì là 10 điều một là nhà cửa được an ổn mãi mãi 2 Đời đất cát tốt màu 3 Người đã chết được sang lên võ trời 4 người hiện còn được hưởng sự lợi ích 5 Có mong cô chi cũng đừng được vậy 6 Khỏi các sự tai họa về lửa và nước 7 trừ 6 vì hư hai tán chết hẳn ác mộng chính khi lúc vào thường có thành theo vệ 10 thường gặp được thánh nhân và đức thái thường trong người sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở nơi phần đất mình cư chủ có thể làm ra sự cúng dường này để tạm bố tất như thế thời đẳng Lỡ như vậy, bản thân đã tồn trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở nơi phấn đất mình cư trụ mà có hình tượng ngài địa tạng Bồ Tát cùng kinh điển này người đó lại có thể đọc tụng cùng cũng như hình tượng của ngài địa tạng Bồ Tát hơi con nhìn thần lực của hộ vệ người đó làm cho có không cho bất kỳ sự tai hại như lửa nước lại lớn lại nhỏ thải đều tiêu sạch Đức Phật bảo ngài vị kia la địa đoàn thần lực của động lực của ông các thành các ít ai bằng điều cơ xa vì đất đai ở cõi như phụ đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến có cây cách đá lúa nghề chê rau gạo thóc những của báu những thứ từ nơi đất mà ra đều nhờ nơi xuất thân của ông cả nay ông lại tuyên bài những sự lợi ích của ngài để thánh bồ tát hồi công đức và thần lực của ông trong trăm nghìn lần lại trội hơn lúc thường này kênh là địa thần trong đời sanh như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe danh hiệu cũng cũng như hình tượng ngài địa tạm bồ tát và đọc tụng kinh địa tạm bồ tát bổ nguyện này chỉ có thể y theo một việc mà kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện đã dạy thời ông linh dùng thần lực của ông ủng hộ người đó còn không cho bất cứ sự tai họa lần lần nào đến chỗ của người đó ở để hướng chi là để cho bầu cử chẳng phải chỉ có riêng mình ông ủng hộ người đó mà các hàng quyến thuộc của chư thiên hàng quyến thuộc của đế thích ủng hộ người, ủng hộ người đó vì sao lại đặt các vị hiền thánh ủng hộ như thế chính bởi người đó đọc cúng nhờ hình tượng này để tặng bồ tát và đọc kinh địa tạng bồ tát bộ nguyện này tự nhiên rốt ra sao vì biển khổ mà chứng cảm vui niết bàn vì thế nên đã ủng hộ một cách lớn lao như thế Hãy nghe được lợi ích và phóng quan tương cả bấy giờ từ trên đảm môn Đức Thế Tôn phóng ra trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lòng tốt, tia sáng lòng tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc sang, tia sáng sắc sang lớn, tia sáng sắc tía sang, tia sắc tía lớn, tia sáng sắc biết tia sáng sắc biết lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng tướng mây làm tia sáng tướng mây làm lớn tia sáng tướng đi vòng tròn tia sáng tướng đi vòng tròn lớn tia sáng tướng phòng tròn máu tương sáng tướng vòng tròn báo lớn tia sáng tướng vùng mặt trời tương sáng vùng mặt trời lớn tia sáng vùng mặt trăng tia sáng vùng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đạo môn nước thế tôn phóng ra những người ánh sáng vi diệu như thế xong rồi lại phát ra những thứ tiếng vi diệu bảo với đại chúng làng ngày tám bộ chúng trời rồng phóng ngày hôm nay tạo cung trời đao lợi nguyện ganh tiên bày những sự không thể nghĩ về những sự lỡ trong hàng trời người những sự những sự chứng quả thực hiện những sự nhân hạn lên bậc thang những sự chứng quả thực hiện những sự rút ra không lưu sạch nơi đã vô thượng chánh đẳng những giác của ngài địa tạng bồ tát quan Thế Âm cầu thánh ghi Đức Phật nói lời ấy vừa dứt tiếng xong trong các hội có một vị Bồ Tát hiệu là quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối sắp tay bà cúng Đức Phật rằng ta thưa Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ thức từ vi lớn Ngài hóa hiện ra hàng trăm nghìn Hoài hóa hiện ra trăm nghìn mẫu thế giới Hóa và hãy là hàng trăm nghìn mẫu ốc tham bao nhiêu công đức vậy sau là hàng chẳng thể nghĩ rằng cũng là con đã từng nghe đức như là cũng phát dị cùng, cùng vô lượng chư Phật trăm mười con khác bị đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi cho các đức Phật thuộc quá khứ vụ hiện tại cùng độ vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng chẳng thể nói hết vừa rồi lại nghe Đức Thế Tôn bảo khắp với lại chúng rằng Đức Như Lai muốn tên nói những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát cúi mong Đức Như Lai vì chúng sanh trong đời sau mà nói lợi của ngài địa tạng bồ tát làm cho trời lòng cán bộ chúng chiêm mạng ngưỡng lễ lại ngài để hạnh phúc làm các phật tán thán và khuyến tại bây giờ đức phật bảo ông ngài quán âm bồ tát rằng ông có nhiều như đất lớn người cũng sợ có tay và những hàng trời người hoặc rồng hoặc thần hoặc nam hoặc nữ ừ, cho đến chữ phân bị tội khổ trong sáu đường nếu người đến danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hoặc mến tưởng đến ông thì khen người ông thờ người đó ở thờ người đó ở nơi đạo vô thượng chánh giác chọn không còn hứa chuyển khi nhân thời gian và có trừ có người vẫn sự vô số vi khi nhân quả sắp thành hộp liền được và giai đoạn họ quý cho nay ở sản ông cừu bi lớn muốn cứu vớt muốn cứu vớt chúng sanh trong tạo cũng muốn cứu vớt tấm bộ chúng trời đó mà muốn nghe ta nói sự lợi ích lớn chẳng hãy nghĩ vào của ngài để tặng bồ tát ông phải lắng nghe ngay thật sự nào đó người quan thế ông bồ tát và chúng ta phải rằng vâng bạn đức thế tôn con xin ưu muốn nghe thấy nghe theo phước trời nàng quán hơn mỗi các trong đời sau như có vị trời nào hưởng phước trời đã mã năm tiếng huy hay sự hiện ra nơi thao hoặc có kẻ sắp phải bị đại là và ác đạo <laughs> những vị trời đó hoặc nam tự, hoặc nữ nhân đôi lúc tướng huy hai hiện ra nghe nghe danh hiệu của ngài để tạm bồ tát thấy hình tượng của ngài để tạm bồ tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đại lễ thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời hưởng hưởng vô lượng quả vui như có người nào nghe danh hiệu của ngài để tạm bồ tát như có người nào có thể cúng dừa gồm hương hoa y phục đồ cát thứ trên mọi công thức này để tặng Bồ Tát thời người này được sau ra gọi chờ hưởng sự ngu xuống vi rượu không coi bây giờ còn bị đại và ác đạo nữa người bệnh đừng lợi lại về nữa này quan thế bồ tát trong đời xong ở trong cõi diêm phù đề như có chúng sanh nào sắp mệnh chung mà đặng nghe danh hiệu của ngài để tạm bồ tát hóng qua lỗ tai thần người đó thoát khỏi chỗ khổ ba ác đạo huống gì là hàng thân quyến vì người mạnh vì người bệnh sắp trước đó mà đem những của cải của người bệnh đó làm chi phí để tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết cùng mắt thấy tai nghe biết <laughs> hàng răng quyến vì mình mà đem của cải tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát người bệnh nào nếu có nghiệp phải mang lấy bệnh nặng thời nhờ công đức này liền được khỏi bệnh tuổi thọ thêm, thêm, sống, thêm sống lâu còn nếu như người đó đã đầy đủ nghiệp báo số mạng đã hết thời nhờ công đức này liền được sao lên cõi trời vượng sự vui sướng vi diệu Hy mong được phúc lại về nữa là vấn nơi mối tắc trong đời sau Như có chúng sanh nào lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cùng anh em, chị em Đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến Đến không biết là là đã săn lên cõi trời nào hoặc săn về thế giới nào hoặc bị đại là vào chốn nào người đó như có được hạ bệ thần tượng của ngài địa tạng bồ tát và nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát mà kim lễ cúng dường từ một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày ngày đừng thối thất lâm có ban đầu nghe thấy nghe danh hiệu thấy thần tượng chim lễ cúng dường thần người thân quyến sắp người quen vẫn đã chết đó nếu có tội thời nhờ công đức họa vẽ hình tượng này điện tặng vô tết và công đức chim lễ cúng dường của con cái anh em hay chị em nên liền được thoát khỏi được sanh lên cõi trời có người hưởng sự vui sướng vì sự còn nếu như người đó có phương làm được sanh lên cõi trời hưởng sự vui sướng vì sự rồi thời nhờ công đức này lại thêm lớn nghiệp nhân về bậc thắng của vô lượng quả vui nhưng người đó lại có thể trong 21 ngày chiêm ngưỡng lại lễ hành tử của ngài địa tạng bồ tát và niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát đủ một môn biến hơn người đó sẽ được ngài địa tạng bồ tát hiện thân vô biên mắt cho người đó tin lời hàng thứ quyến thuộc khi đã sang về hoặc trong giấc mộng ngài địa tạng bồ tát hiện sức sức oai thần lớn dắt cho dắt người đó tới nơi thấy các hàng quyến thuộc như người nào có thể niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày sẽ được ngài địa tạng bồ tát sai những vị quỷ thần ở đó hữu vệ cho đến chọn lời hiện được các món ăn đồ mặc sư giật không có các thứ bạn cũng cho đến các việc tai họa cùng sự hung dữ không để đến nơi than hướng chi là để cho bà đến cửa hãy nguyện lực xứng hàng lại về nữa để quán thêm bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào phát tâm từ phát lòng từ rộng lớn muốn cứu độ chúng sanh muốn tu đạo vô thượng muốn thoát khỏi tam giới những người đó khi nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát chiêm uh, chiêm lệ trí tâm quy y chiêm ngưỡng đại lễ chí tâm quy y chiêm ngưỡng lại lễ và cũng hoặc cúng dường hoặc dùng y phục đồ ăn và uống các thứ trên bậc cúng dường ngày để tam bồ tát hơi những nguyện cầu của những kẻ đã mau chóng được thành tựu không bao giờ được trở ngại lại về nữa là có thêm bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện cự nữ nào muốn cầu trăm nghìn mẫu điều nguyện trăm nghìn mẫu sự về hiện tại và vị lai thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng Đại lễ hình tượng ngày địa tam bồ tát thời có mong cầu những chi nguyện những chi thải đều thành tựu cả đã dạ mong ngài địa tạng bồ tát vận đức từ bi lớn ủng hộ bạn cho tâm sức chi mai liền được ngài địa tạng bồ tát sau đản họ ký tám được trí huệ lại về nữ này và nếu bồ tát trong đời sau như có người nào như có người nào sang nói lứt trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghiệp muốn đọc muốn tụng kinh điển đó rồi gặp bậc đại minh sư truyền dạy cho người đó học tập rồi nhưng đọc rồi quên rồi trải qua Gulo sắp mắt trải qua cả năm cả tháng vẫn không đọc tụng được người này do có nghiệp chứng đời trước chưa được trừ sát nên ở chỗ kinh địa đã được không có công năng đọc tụng người này nghe danh hiệu của ngài để tạm bồ tát thấy hình tượng của ngài để tạm bồ tát nên trí tâm quy y lại lễ rồi dùng các thứ hương hoa y phục hoặc các đồ ngoại cụ vân vân mà cúng dường rồi bày một chén nước trong bày trước tượng các một ngày một đêm cung kính chắp tay bưng lấy xuống thận để uống khi nước vào miệng phải trí tâm thận trọng sau khi uống nước xong phải cử ngũ tân rượu huyệt tà dâm rồi lớn và các việc sát hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày người đó trong sách xin ba được liền được ngày để tạm bồ tát hiện đang vô biên đuối nước trên tạng của người đó sau khi người đó thức dậy liền đặng dần một phen đặng trí thông minh <coughs> những kinh điển đại thường sau khi người đó dậy liền đặng thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa liền sẽ nhớ mãi không bao giờ quên một câu kệ nữa chín tai nạn tiêu trừ lại về nữa độc bán theo mối ta trong đời sau như có người nào ăn mà không đủ câu chi cũng không tại nguyện thân nhiều bệnh tật hoặc nhiều sự hung suy nhà cửa không được an ổn những tai vạ cư đến quấy những nơi thân hoặc trong giấc mộng đều không được an ổn vui vẻ người đó nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tự của ngài địa tạng bồ tát nên cung kính điểm danh hiệu ngài địa tạng bồ tát đủ mồm buông biến hơn những sự không tại ý trên đó sẽ tiêu sàn lần lần cho đồ đồ ăn món mặc dồi dào đầy đủ cho đến trong giấc mộng hải đều an ổn vui vẻ 10 khỏi hiểm nguy lại về nữa này có thế âm Bồ Tát trong đời sau như có người nào nhân chuyện công tư nhân việc gấp hoặc nhân nhân công việc làm ăn hoặc như lúc sang cùng tử mà phải vượt qua sông biển đến núi rừng đi qua đường hiểm trở hoặc đi qua đường rút lực lớn thờ người đó nên trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát độ một vô biến được như vậy thời đi qua nơi chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ cho đến các những loài hiểm độc như hùng sói sư tử cũng không thể nào phạm đến người đó được Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Bồ Tát rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân như rất lớn với chúng sanh gọi gọi như phù đề nếu nói lời hạt chúng sanh thấy hình tượng nghe danh hiệu của ngài mà được lợi ích dòng nói đến trăm nghìn kiếp vẫn chẳng thể đoạt hết được Ngài quan Thế Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh ở trong cõi ta bè đây đến mãi trăm nghìn muôn kiếp sao thường được hưởng sự an vui luôn bây giờ đức thế tôn liền nói kệ đời này đời sau chúng thiên nhân à, bấy giờ đức thế tôn liền nói kệ bây giờ đức thế tôn liền nói kệ <clears throat> sức oai thần kiếp số hàng xe khó tỏ trần thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ trời người lợi ích số không ngần hoặc trời hoặc đồng hoặc nam nữ báo tận sẽ sanh vào đường giữ trí tâm quy mạng đại sĩ thần tuổi họ thêm nhiều trừ tội giữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ anh em kẻ được ra lớn không nghĩ đến điều không biết nếu giữ đường là đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc Vô Đại, Đại Sĩ Hần Chiêm Cảm ơn chiêm lễ biệt chẳng đàng 21 ngày luôn Niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình Chỉ rằng quyến hộ ở đây là dấu xã ác thú Cũng ra mau nếu được không lưu lòng kính ngưỡng thắng ký Bồ Tát vuốt đầu treo Bồ đề vô thượng muốn tu hành Mong ra ba cõi khỏi tự sang về này đã phát lòng từ bi lớn Trước nên chiêm lễ đại sĩ Hần nghe tên Quy y đứng chọn lành cúng dường cung kính phát lòng thành nghiệp chính chẳng hề ngang chứng nặng bao nhiêu mong ước sớm viên thành có kẻ phát tâm tụng kính sắp muốn độ chúng sanh khỏi tai ác là lập nguyện lớn chẳng nghĩ mà đọc đồ quên độ lưu sót mất người này nghiệp chứng đó là mê đọc lại được kinh khó mọi bề y phục uống ăn các mọi cụ cúng dường địa tạm với hương hòa một chén nước trăm bày trước, tượng các một ngày đêm bưng lễ uống các sang lòng trân trọng cự ngũ tiên tân, rượu thịt tài dâm cùng dối luống 21 ngày, chớ sát sanh chưa lòng tưởng niệm thượng nhân sanh, trên điện ba thấy rõ tôn dung hiện. Thức rồi liền lạnh trí khôn lăn Đệ thừa kinh giáo nghe qua tai nghìn vẹn đời sau nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ ai thần ai thần đó thầm giúp người kia có huệ tài chúng sanh nhiều khổ lệ ốm đau cửa hàng cửa cửa nhà hoạn hoạn người lìa nhau ngủ mê mộng mị không an giấc còn muốn hỏng hôn chẳng được nào dốc lòng chim lễ địa tạng ngày bao nhiêu việc ác hải tiêu ngạn ngay nhận đến chiêm bao đều an cả quỷ thần phò hộ của du xào muốn qua sông biển đến núi đường cầm tú độc nguy sạch đón đường ác thời ác quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi khôn gian nan cố không lường sắp sửa ra đi đối trước tượng cúng dường kinh lễ cùng chiêm ngưỡng núi rừng biển cả có vào trong áp tay tiêu sạch hường an sướng có âm lắm nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng ai thần đó trong nghìn muôn kiếp chẳng thuật chẳng rồi giọng tuyên đại sĩ đại sức nọ như người nghe đến địa tạng danh cúng dường chiêm lễ phát lòng thần hương hoa ăn uống sân y phục trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành nếu hai đem cùng nếu thay đem công hồi pháp giới rốt đã thành phật sanh tự khỏi quán thân quá âm đem biết dáng tuyên bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi dạ sau cứu độ nhân thiên đức phật gia phó bấy giờ đức phật xa đẳng ngài địa tạng bồ tát mà bảo rằng địa tạng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn trí huệ của ông không thể nghĩ bàn địa tài của ông không thể nghĩ bàn đức đại tư của ông không thể nghĩ bàn dầu cho chư Phật ở trong mười phương khen ngợi tuyên nói về những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong nghìn muôn kiếp cũng chẳng thể hết đẳng này địa tạng địa tạng ông nên nhớ hôm nay tạo cùng trời đa lợi nó có bác khảo thuyết bác khảo thuyết tất cả các đức phật các vị đại bộ ta cùng với tám bộ chúng trời rồng đây mà một lần nữa đem những hàng chúng sanh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi được ta có một lần nữa giao phó cho ông ông chúa để cho chúng nó bị đại vào ác tại rồi là chừng một ngày một đêm hướng để cho chúng nó bị đại vào địa ngục ngũ vô sáng cùng địa ngục đại a tỳ mãi đến ngày muôn ức kiếp ư Ngày địa tạng cân cắn của chúng sanh ở cõi yêu phù đề không định phần đông được quên theo thánh ác hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền lại không phát còn nhưng nghiệp ác lại luôn luôn tăng trưởng vì thế nên ta phân thân hình ta phân thân hình này ra ta phân thân này ra khắp trăm nghìn mỗi ức hầu theo căn tánh của chúng nó để rồi độ chúng nó được giải thoát để địa tạng hôm nay tạ ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nào trong phật pháp và trồng chút ít cỗ phúc làm trừng bằng sợi lông sọt nước hột cát mạnh cụ thời ông đây dùng thần lực của ông khuyến ngã người đó phát lòng sinh năng làm làm cho người đó tụ tập là lấn hạng vô thượng ngày địa tạng bồ tát trong đời sau như có hàng trời hoặc người nào phải theo nghiệp mà bị thọ đá bị đại và ép vẹo đến khi người đó vừa bước đến cửa ngục như người đó có thể nhận danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một vị bồ tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa thời ông lên dùng thần lực của ông cứu vớt người đó ông đi hiện thân ra trước kẻ đó phá tan cự ngục làm cho người đó được sai lên cõi trời hưởng sự vui sướng vi diệu bấy giờ đức thế tôn liền nói kệ đời này đời sau chúng thiên như nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho ác đạo đại vào trong bồ tát tuân chỉ tới giờ ngài địa tạng bồ tát từ xuống chắp tay bạc cung đức phật rằng bạch đức như lai trong đời được bạch đức thế tôn xin các thế tôn chứa lo trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp chỉ có một lòng chỉ có một niệm cung kính con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó làm cho người đó mau sớm dậy khác trong đường sang tự huống gì là nghe các việc làm rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thức không còn hối chuyển tôi không tạm phạt hỏi khi ngài đệ tạng bồ tát vừa nói lời ấy xong trong pháp hộ có một vị bồ tát hiệu là hư không tạng Bạt cùng Đức Phật cung kính chắp tay bạt cùng Đức phải rằng bạt Đức Thế Tôn từ khi con được cung trời đa lợi đến nay nghe Đức Như đang ngợi khen ai thần thế là chẳng hẹn nghĩ bàn của ngài để tạm Bồ Tát trong đời sau đều có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng như hình tượng chịu cũng như tượng ngài địa tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này cùng này cùng nghe danh hiệu của ngài địa tạng Bồ Tát hơn người đó được bao nhiêu điều phúc lợi 28 điều lợi phúc Phật đã hư không tạng ngài hư không tạng Bồ Tát rằng trong đời sang như có vị thiện nam người thiện nữ nào ứng sức chiêm lễ thần tượng ngày điện tạm bồ tát và đọc tụng kinh này đã có thể dùng hương hoa y phục đồ ăn và uống các thứ chân đã cũng thường hình tượng ngày điện tạm bồ tát hơn người đó được hai 18 điều lợi ích sau đây một gọi là ngày càng thêm lớn các hàng hai các hàng chờ đồng thường hộ niệm ba chướng nhóm nhân vô thượng của tham bốn không còn thối thất đạo bồ đề năm đồ ăn món mặc giờ đầy đủ sáu không còn tai hại về lửa và nước thải các loại từ không đến người thân 8 không còn bị hại về trộm cắp 9. Người các tế đến sang làm cung kính 10. Thường được các vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ 11. Đời sau nếu là con Đời sau thân gái sẽ thành chuyện hàng thân em 12. Đời sau lễ làm con gái vương sẽ đại thần 13. Thân hình xinh đẹp 14. 4 hoặc làm bậc vua phần lớn đều sang lên cõi trời 15 hoặc làm bậc vua chúa 16 có trí sáng đã biết biết việc đời trước 17 có mong cố chi cũng đều được ra ý 18 quyến thuộc đang vui 19 các nghiệp về ép đạo đều được xếp hẳn 20 các tai họa bất ngờ đều được xếp trừ 21 có đi đến đâu cũng đều không bị trở ngại 22 đêm nằm đêm trên ba nằm an ổn vui vẻ 24 nếu thân tộc đời trước nếu có tội hờ được khỏi khổ 25 nếu đời trước có phước hờ được sanh về có vui sướng 26 can tán năng lợi thông minh 27 các bậc thánh khen ngợi 2 28 các giáo thành Phật bảy điều lợi bảy giờ Đức Phật bảo ngày hư không đạo Bồ Tát rằng trong đời sau như có hàng trời quỷ thần hàng trời rồng quỷ thần nào nghe nhận hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy thần tượng của ngài địa tạng bồ tát hoặc nghe những sự cụ nguyện về tu hành của ngài địa tạng bồ tát mà chim lễ cúng dường thời chỗ người đó ở ờ, thời người đó được bảy điều lợi ích sau đây một mau chứng độc thắng hai nghiệp ích tiêu diệt mọi diệt ba không còn hối thất đạo bồ đề mau chứng bậc thắng nghiệp bất tiêu diệt không còn thọ thất đạo bồ đề bốn bộ lực tăng trưởng năm nước tăng trưởng năm từ tổ chức đều rõ biết 6 Rốt đáo thành Phật một bộ lực tăng trưởng hai một mau chứng bậc thánh hai nghiệp ác tiêu diệt ba các chư Phật đến ủng hộ bốn Không còn hối thấp đạo Bồ Đề năm có chỉ sáng rõ biết được việc đời trước 6. Nghiệp ác tiêu diệt 7. Rút đá thành Phật Đại hội tan tháng Bây giờ ở tại cung trời đa lợi có bác khải thuyết bác khải thuyết các cả các đức phật cùng các vị đại bồ tát cùng trời tám bộ chúng trời lòng nghe đức ở đó nghe đức phật thích ca mâu ni khen ngợi tên bày chúc ai thần không thể nghĩ mèo của ngài địa tạng bồ tát đều khen đều là việc chưa từng có bấy giờ ở các phương trời đa lợi rồi vô lượng vương hoa thiên y chuỗi ngọc cúng dường ngài địa tạng bồ tát ờ, cúng dường đức phật thích ca mâu ni cùng ngài địa tạng bồ tát xong bồ tát cả đều tại chiêm ngưỡng đảnh lễ chắp tay mà lui ra quần hệ địa tạng so như trong kinh tàn tạc công ngọc so tiền san đời nay tụng đại thừa phúc lợi vô cùng quyết xem báo vạn san nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại nguyện điện đại nguyên bồ tát ma ha tát ha ha ha bút sắc mô đi so ha ha ha ha bút sắc mô đi so